càng nhìn anh yêu anh hơn và yêu anh mãi dù phút em đêm xa ngàn tha hương em khóc cho đời viện dương về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa đi tìm cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng càng nên thơ cuối cùng là tình bơ vơ cho anh xin một đêm chăn trôi nhìn đông cho tàn năm xưa dâng hết cho lòng nhịp bước cô đơn em khóc cho duyên hững hờ anh chết trong mộng ngày thề có ngày đàn đứt say ta một phút tim anh ơ trọn kiếp anh vương sâu nhớ nói đi anh cả đời mình đã đi tìm cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được tình bơ vơ cho anh xin một đêm chăn trối gửi đón cho tàn năm xưa dâng hết cho lần yêu cuối rồi từng đêm từng đêm nhịp bước cô đơn em khóc cho duyên hững hờ anh mộng ngày thơ